Tại một ngôi làng nhỏ gia đình Tanjiro sinh sống cùng mẹ và mấy đứa em thơ. Hàng ngày Tanjiro đều lên núi làm việc kiếm cơm vì thầy Huấn đã dạy rằng có làm thì mới có ăn nhưng hôm nay vì đi làm về quá muộn giờ xuống núi nên cậu đã nghỉ lại trên núi ở nhà ông anh hàng xóm một đêm. Đồng thời con được nghe ông anh kể về tổ chức diệt quỷ chuyên tiêu diệt những con quỷ khát máu hoành hành vào ban đêm, mà cậu không hay biết rằng đêm đó sẽ khiến cậu thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này. Hôm sau khi trời vừa sáng, Tanjiro ngay lập tức trở về nhưng khi về tới nhà cậu đã chứng kiến mẹ cùng các em nhỏ của mình đã bị sát hại khiến cậu vô cùng đau đớn và căm hận. Với khứ giác nhạy bén, Tanjiro biết được chuyện này hoàn toàn là do một con quỷ tàn ác gây ra. Trong khi còn đang đau khổ, Tanjiro phát hiện đứa em gái lớn của mình còn chút hơi thở cậu liền cõng nó chạy một mạch đi. Tìm thấy thuốc cứu chữa nhưng chạy chưa được bao xa thì bỗng nhiên con bé tỉnh dậy và kéo Tanjiro rơi xuống sườn núi. Sau cú ngã đó Tanjiro vẫn còn chưa hết chuyến thì phát hiện con em mình đang đứng sừng sững ở phía gần nó. Thấy có gì đó sai sai cậu ngồi dậy nhìn cho rõ hơn thì lúc này em gái Nezuko lao đến với bộ mặt méo thân thiện cho lắm và Tanjiro lúc này mới hiểu ra em gái tội nghiệp đã bị biến thành quỷ nhưng mùi hương này hoàn toàn không phải của con quỷ đã sát hại mẹ và các em. Trong lúc ngăn cản sự tấn công của Nezuko, tanjiro rất cố gắng gọi tên của cô mong cô hãy tỉnh táo lại và dường như em gái vẫn còn chút ý thức nào đó. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má người em rồi chảy cái bột xuống má Tanjiro. Không biết từ đâu xuất hiện một anh kiếm sĩ diệt quỷ chỉ thấy anh ta vung một kiếm đã tách được Nezuko ra khỏi Tanjiro. Anh ta đang định xử lý con em gái thì Tanjiro đã lập tức cầu xin và nói rằng cô bé chưa hề sát hại ai cả nhưng ông kiếm sĩ có tên Giru này rất tuân thủ quy tắc. Dù biết cô bé Nezuko chỉ bị biến thành quỷ do không may nhiễm phải máu con ác quỷ đã giết cả nhà Tanjiro nhưng do cô bé đã xuất hiện hình hài của quỷ anh ta bắt buộc phải tiêu diệt. Khi lời nói bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Mao nói nhiều với thằng thằng cha này được Tanjiro cầm dìu lên nhảy đến tấn công Giru để cứu em gái mình nhưng với tư cách là một kiếm sĩ cấp cao hắn ta dễ dàng né được đòn của Tanjiro và đánh cho Tanjiro ngã sờ mờ lờ luôn. Vậy thế nhưng cái dìu của Tanjiro lúc này mới tiếp đất sau cú vung dìu hồi nãy mà vị trí tiếp lại sát đầu anh Giru này. Lịch tí nữa là cho thằng em Tanjiro xin nhẹ cái tai đúng là đen thôi chứ đỏ là red. Chưa dừng lại ở đó, Giru rất bất ngờ khi thấy Nezuko lao ra trước bảo vệ cho anh trai. Trong suy nghĩ của hắn ta loài quỷ vô cùng khát máu, Chúng không hề có tình cảm gia đình chứ đừng nói đến việc bảo vệ cho một ai đó nên Giru nghĩ rằng con bé này hơi dở tí nhưng vẫn còn thuốc chữa. Lúc này Tanjiro mới tỉnh dậy và thấy em gái gái đang bất tỉnh bên cạnh trong miệng còn ngậm một cái khóa mõm nhìn trông khá chắc chắn không nói cũng biết do ai làm. Vì là một anh trông cũng bình thường không phải đẹp trai nhất bộ phim nhưng được cái bụng dạ tốt không hề có run sán. Nên anh Giru này căn dặn Tanjiro hãy đi về phía đông tìm kiếm sư phụ mình và trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ thực sự. Đây cũng là cách duy nhất bảo vệ được bản thân. Em gái và trả thù cho cái chết của gia đình cũng như chữa lành cho Nezuko. Hai anh em lập tức lên đường đi tìm sư phụ của Giru. Tanjiro dừng lại trước một cái hang bên trong thiết kế cho em gái một cái sọt để cô bé chui vào cho đồng thời che nắng kỹ càng vì lũ quỷ da trắng này sợ nhất là ánh sáng mặt trời. Xem đến đây tôi chỉ muốn tặng ngay cho lọ kem chống nắng. Tanjiro vác cái sọt đựng em gái trên lưng và tiếp tục đi đến khi trời tối mới cho em gái ra ngoài. Hai anh em lúc này đến trước một ngôi đền hoang. Hít hít vài hơi Tanjiro nhận ra một mùi máu tanh nồng toát ra từ ngôi đền. Biết có chuyện chẳng lành Tanjiro lao thẳng vào bên trong xem xét tình hình thì va ngay một con quỷ miệng còn hôi máu. Nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa ký ức đau khổ khi mẹ bị sát hại ùa về khiến Nezuko bị đứng hình tại chỗ. Mà con quỷ thì lao ngay đến tấn công Tanjiro vì nó đã ngửi thấy mùi con người trên người anh ta may thay đúng lúc này Nezuko đã lấy lại bình tĩnh ngay lập tức bay đến đá bay đầu. Con quỷ nam kia nhìn chẳng khác gì Rando đá penalty nhưng con quỷ kia thuộc hệ châu bò dù mất đầu nhưng thể xác nó vẫn có sức chiến đấu rất gì và này nọ lao đến tấn công Nezuko. Còn quả đầu kia mọc thêm hai cánh tay trông như mới tập gym về bỏ đến tấn công Tanjiro sau đó bị Tanjiro cho An Diều ghim chặt lên thân cây còn phía bên kia Nezuko. Đang bị con quỷ chiếm phần ưu thế thì Tanjiro lao đến ôm con con quỷ cùng lao xuống vực nhưng Tanjiro đã được Nezuko túm cổ kéo lên mới thoát được một kiếp. Xử lý xong pan thân hai anh em quay lại chỗ cái đầu kia định dùng dao xin nhẹ bắt tiết thì bóng xuất hiện một vị cao to đeo mặt nạ đỏ như trái ớt vừa nhà tôi cản Tanjiro lại và nói méo có tiết đâu con trai hãy từ bỏ đi. Vừa hay lúc này trời bắt đầu sáng và đầu quỷ lập tức bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi. Lúc này Tanjiro mới nhớ đến em gái mình thì đã thấy cô bé chạy vào trong đền trốn trong cái sọt. Con bé cũng khôn phết chứ không phải dở hắn đâu. Còn ông già đeo mặt nạ kia chính là vị sư phụ mà hai anh em đang tìm kiếm có tên là Sakonji. Sau khi nghe Tanjiro nói muốn bái sư ông già bèn quay đi chạy thật nhanh và bảo với Tanjiro đố cưng bắt được ta nhưng thằng nhóc này ý chí quả là không phải đậu vừa giang. Dù cõng con em trên lưng nhưng vẫn rất cố gắng bắt kịp được tốc độ ông sư phụ. Hai người chạy từ sáng sớm đến chiều muộn mới về nhà ông này. Tưởng có mỗi màn chạy thôi nhưng đời méo như mơ. Ông bảo Tanjiro để lại em gái trong nhà rồi theo ông lên núi. Ông yêu cầu cậu phải tìm được đường trở về nhà trước khi mặt trời mọc thì cậu mới qua được vòng gửi xe. Không những thế ông sư phụ Sakonji còn đặc biệt yêu ái tặng kèm Tanjiro rất nhiều bẫy trên núi mà không thèm hỏi ý kiến xem cậu có thích bẫy mình tặng không. Với cái cái sự thính của mũi cậu bé đã rất nhanh chóng tìm ra được các vị trí bẫy được sắp đặt và nhanh chóng tìm đường quay lại nhà. Lúc này ông sư phụ còn đang ngồi nghĩ nhỡ nó dỗi không bái mình làm sư phụ nữa thì phải làm sao thì Tanjiro lập tức xuất hiện trước mặt ông. Tới đây ông mới công nhận cậu trở thành đệ tử của mình và chuẩn bị cho cậu tiếp nhận huấn luyện. Trên thế giới lúc bấy giờ có một tổ chức mang tên quân đoàn diệt quỷ với hàng trăm thành viên mang trọng trách tiêu diệt ác quỷ bảo vệ sự yên bình cho thế giới loài người. Vì những kẻ biến thành quỷ đều có sức mạnh và độ nhạy bén vô cùng đỉnh của chóp nên phía quân đoàn cũng đặt ra rất nhiều yêu cầu. Nghiêm ngặt đối với mỗi kiếm sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng khắc nghiệt và gian khổ mới có thể chiến đấu với chúng. Và sư phụ Sakonji đây chính là người mang trọng trách đào tạo ra các kiếm sĩ trẻ và Tanjiro ngoài việc luyện tập còn phải trải qua một kỳ thi tuyển Eigo của phía quân đoàn. Để lưu lại những trải nghiệm Tanjiro quyết định viết một cuốn từ truyện đồng thời để khi em gái Nezuko khỏi bệnh sẽ kể cho cô bé nghe về những điều hai người đã trải qua. Ngày qua ngày Tanjiro chăm chỉ luyện tập, những cái bẫy mà sư phụ nghĩ ra cũng ngày càng trở nên khó nhằn. Bên cạnh đó sư phụ còn không ngừng đạp cậu xuống khe suối muốn cậu rèn luyện thêm kỹ năng mới và trời không phụ lòng người. Sau một thời gian rèn luyện, cậu đã có thêm một kỹ năng mới là thủy thức. Bên này em gái Nezuko của cậu đã ngủ ly bì từ khi tới nhà sư phụ đến nay ngót nghét đã được nửa năm mà vẫn chưa. Có dấu hiệu tỉnh lại nhưng đại phu khẳng định rằng cơ thể cô bé hoàn toàn không có dấu hiệu suy nhược. Ngoài vấn đề ngủ như ngủ thì không hề có bất kỳ vấn đề nào khác. Thời gian cứ thế trôi qua hết hơn một năm. Cuối cùng cũng đến một ngày sư phụ tuyên bố hết bài để dạy cho Tanjiro. Điều mà bất kỳ ai đi học cũng mong được nghe. Nhưng để tham dự kỳ thi tuyển của quân đoàn diệt quỷ thì sư phụ yêu cầu cậu phải chám vỡ được tảng đá to khổng lồ này. Quả là gừng càng già càng cay, Nửa năm tiếp theo Tanjiro vẫn cứ là bất lực, tảng đá vẫn không có thay đổi gì còn Tanjiro thì đang dần cảm thấy mất niềm tin. Đúng lúc này ở đâu xuất hiện một anh chàng đeo mặt nạ cáo tên là Sabito đã mắng vào mặt Tanjiro để cậu vực dậy tinh thần chiến đấu rồi ngay lập tức lao lên chiến đấu với Tanjiro. Dù chỉ sử dụng kiếm gỗ nhưng có vẻ anh thanh niên này với Tanjiro kiếm pháp khá giống nhau nhưng xét về thực lực thì anh. Thanh niên Sabito phải gọi là ao trình đã tặng cho Tanjiro một cú nốc ao khá đau khiến cậu bé xỉu cắp xỉu đau ngay tại chỗ. Đến khi tỉnh lại Tanjiro chỉ thấy bên cạnh mình là một cô bé Makumer rất dễ thương. Trên đầu cũng có đeo một chiếc mặt nạ cáo, cũng nhờ có Makumer chỉ ra mà Tanjiro đã biết được sự thiếu sót trong từng nhát kiếm của mình đồng thời cô bé còn dạy cho cậu cách điều chỉnh hơi thở để tập trung sức mạnh lên tay cầm kiếm lúc chiến đấu. Đến nửa năm sau đó, Tanjiro đã hẹn Sabito PK một lần nữa và quả nhiên với sự rút kinh nghiệm từ trận thua trước và những sự góp ý của Makumer, Tanjiro với tốc độ bàn thờ đã lao ngay đến và chém vỡ được mặt nạ của anh Sabito. Anh thanh niên nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy được sự tiến bộ vượt bậc của Tanjiro. Trước khi rời đi Sabito và Makumo không quên dặn Tanjiro là phải chiến thắng hộ phần của bọn họ. Dù vẫn đang méo hiểu lắm nhưng nhìn lại thì tảng đá đã bị Tanjiro chém làm đôi với một vết chém không thể hoàn hảo hơn. Sau đó khiếu giác lẫn thị giác của Tanjiro đã lên một tầm cao mới. Không chỉ ngửi được mà còn nhìn thấy được cả sợi chỉ bung ra từ áo kẻ địch và chỉ cần đưa kiếm theo sợi chỉ đó là có thể nắm bắt ngay sơ hở và hạ gục kẻ địch. Tối đó sư phụ đã làm một nồi lẩu thái chua cay thơm ngon húp xì sụp để chia tay Tanjiro trước khi cậu lên đường bước vào cuộc thi tuyển. Khi Tanjiro đang tỉa tót lại lông đầu thì sư phụ đưa cho cậu chiếc mặt nạ để chống lại bọn quỷ có khả năng chơi ngải. Sáng sớm hôm sau Tanjiro chào tạm biệt cô em gái vẫn đang say ngủ của mình để lên đường và nhờ sư phụ gửi lời cảm ơn. Tới hai anh em Sabito và Makuma khiến sư phụ hết sức kinh ngạc vì đó là tên hai người đệ tử đã qua đời trước đây của ông. Tanjiro đi đến địa điểm thi gặp rất nhiều anh hùng hảo hán ở khắp mọi nơi cũng quy tụ về đây tham gia thi thố. Và còn có hai cô gái hắc bạch vô thường một đầu trắng một đầu đen có nhiệm vụ thông báo về thể lệ cuộc thi cho các thí sinh. Các thí sinh sẽ phải sống sót trước một đàn quỷ sẽ được thả ra để truy sát bọn họ trong 7 ngày tới. Cuộc thi vừa mới bắt đầu thì các thí sinh vội vã bật tốc hành chạy vào khu rừng. Cuộc thi chưa bắt đầu được bao lâu thì Tanjiro phải đối mặt với hai con quỷ. Nhưng đáng tiếc là hai con quỷ nửa mùa đó không có cửa với cậu. Chỉ bằng một chiêu thủy tức thì chúng đã phải nằm đau ván. Trước khi tham gia cuộc thi, Sakonji đã cho cậu mượn một thanh kiếm diệt quỷ vì dùng kiếm thường thì không thể kết liễu được lũ quỷ. Đi được một đoạn thì Tanjiro đứng hình mất 5 giây khi cậu phát hiện ra một con quỷ khổng lồ với hình thù quái dị. Nhưng là một người có lòng dũng cảm cậu không bằng lòng đứng nhìn con quỷ đó ăn thịt các thí sinh khác. Tanjiro rút kiếm và chĩa thẳng về phía con quỷ đó. Thấy cái mặt nạ cáo trên đầu Tanjiro con quỷ nhận ra cậu là đồ đệ của Sakonji. Tên quỷ đã vô cùng tức giận vì chính Sakonji đã bắt nó về quân đoàn diệt quỷ. Để báo thù con quỷ đó đã ra tay xử lý toàn bộ những ai là đệ tử của Sakonji tham gia cuộc thi. Khi biết rằng Makomo và Sabito đã bị giết bởi con quỷ này Tanjiro vô cùng tức giận, cậu bật mút lao về phía con quỷ liên tiếp chém đứt từng cánh tay của nó. Cách để tiêu di lũ quỷ là phải chém vào cổ của chúng bằng thanh kiếm diệt quỷ. Con quỷ thu những cánh tay của mình lại rồi bất ngờ tấn công Tanjiro ở khoảng cách xa. Chỉ bằng một cú lách người nhẹ Tanjiro đã né được chiêu và kết liễu con quỷ bằng chiêu thủy tức của mình, sau khi con quỷ tan biến thành cho bụi. Linh hồn của tất cả những kiếm sĩ bị ăn thịt bởi nó đã hiện lên trong đó có cả Sabito mà Makomu như gửi lời cảm tạ tới Tanjiro. Cậu vẫn tiếp tục công cuộc diệt quỷ liên tiếp trong 7 ngày tiếp theo. Khi thời gian đã hết, lúc này cuộc thi chỉ còn 4 thí sinh sống sót quay lại điểm tập kết và họ đã chính thức được công nhận là 4 kiếm sĩ diệt quỷ mới của quân đoàn. Mỗi người trong số họ cũng được nhân thêm một con quạ để làm vật truyền mệnh lệnh. Nhưng không biết có phải do ăn ở hay không mà thanh niên tóc vàng trầu che này lại chỉ được phát cho một con chim sâu. Bên này một thanh niên trông bạm trận không khác gì trí phèo lao đến túm của cô gái hắc bạch vô thường ép họ giao cho hắn kiếm diệt quỷ nhưng đã bị Tanjiro ngăn cản. Lúc này Hắc Vô Thường mới cho họ xem rất nhiều cục gì đó trông cứ như cục đất nhưng thật ra đó là kim loại hồn thiết vô cùng quý giá trong truyền thuyết, là nguyên liệu để rèn ra thanh kiếm diệt quỷ cho bọn họ nên là từ từ khoai mới như kiếm cũng phải mất nửa tháng mới rèn được chứ có sẵn đấy mà húc. Tiếp theo đó Tanjiro lên đường trở về nhà sự phụ mặc dù vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ khiến cậu gần như kiệt sức nhưng cuối cùng cũng đã về được đến nhà gặp lại em gái Nezuko và sư phụ Sakonji cũng ra đón cậu trở về. Ba người họ ôm lấy nhau khiến bầu không khí trở nên ngập tràn sự hạnh phúc. Trong thời gian Tanjiro đi thi thì sư phụ ở nhà trông nom Nezuko đã phát hiện ra cô bé không giống lũ quỷ ăn thịt người kia mà cô bé dựa vào việc đi ngủ để hồi phục thể lực. Vài ngày sau đó người thợ rèn của quân đoàn đến và giao kiếm cho Tanjiro. Ông ta quay mặt lại khiến cậu giật mình khi thấy cái mặt nạ vô cùng dị. Khi nhìn thấy mái tóc đỏ của cậu, ông thợ rèn đã đoán rằng cậu là kiếm sĩ hệ hỏa nên kiếm này sẽ biến thành màu đỏ nhưng điều sau đó khiến ông ta không ngờ tới đó là khi Tanjiro rút thanh kiếm ra thì lưỡi kiếm ngay lập tức bị hắc hóa thành màu đen chứ không phải màu đỏ như ông đã nghĩ. Nếu thể nào quê hơn nên ông ta đè Tanjiro ra cho đỡ quê nhưng lúc này con quạ của Tanjiro bay đến và truyền mệnh lệnh đầu tiên của phía quân đoàn tới cậu. Gần đây trong thị trấn thường xuyên có các cô gái trẻ mất tích và đó không ai khác mà chính là lũ quỷ đã gây ra nên quân đoàn muốn cậu đến thị trấn và tiêu diệt bọn này. Đồng thời Tanjiro được quân đoàn phát cho một chiếc áo caro đen xanh có khả năng chống lại được đòn tấn công của quỷ cấp thấp. Sư phụ đã nói cho cậu biết rằng ông sống đến nay hơn 70 nồi bánh trưng nhưng chưa gặp thanh kiếm màu đen quý hiếm này bao giờ nên ông cũng không biết được sức mạnh cũng như cách thao túng nó ra sao. Nhưng vì là một người sư phụ tốt bụng ông đã chuẩn bị cho Tanjiro một cái sọt mới bằng gỗ trông xịn sò hơn cái cũ để cậu có thể đưa em gái theo. Thế là cuộc hành trình của hai anh em lại bắt đầu. Khi đặt chân đến thị trấn cậu xem xét xung quanh nhưng chưa tìm thấy được tung tích của lũ quỷ thì gặp ngay một anh thanh niên mặt như bánh đa gặp nước. Theo phản xạ cậu đã dừng lại hỏi xem anh ta có chuyện gì thì được biết rằng bạn gái anh ta vừa mới bị lũ quỷ bắt đi mất còn anh ta thì đang bế tắc không biết phải làm sao để cứu được bạn gái về. Nói rồi anh ta dẫn Tanjiro tới chỗ bạn gái xuất hiện lần cuối cùng. Quả nhiên Tanjiro đã ngửi thấy được mùi của quỷ phảng phất trong không khí. Hai người cứ lần theo mùi hương truy tìm tung tích của chúng đến tận khuya. Lúc này trong một ngôi nhà kia xuất hiện một cái bóng đen đang bám theo sau một cô gái. Trong lúc cô gái ngủ thì cái bóng lớn dần lên và nuốt chửng cô gái. Khiếu giác nhạy bén ngay lập tức đã giúp Tanjiro xác định được vị trí lũ quỷ. Cậu chạy như bay đến nhà cô gái đó và dường như nhìn thấy khả năng của cậu anh thanh niên tìm bạn. Gái kia đã đoán được cậu là kiếm sĩ diệt quỷ nên nhanh chóng chạy theo hy vọng tìm lại được bạn gái. Khi đến nơi thì Tanjiro lại không thấy bất kỳ ai nhưng cậu đã dùng kiếm diệt quỷ và xác định được bọn quỷ này ẩn náu dưới mặt đất. Cậu liền đâm mạnh kiếm xuống lòng đất và đâm trúng một con quỷ thành công cứu được cô gái trở lại. Vì quá cay khi bị cướp mất người đẹp, con quỷ đã gọi thêm hai người anh em sinh đôi đến hợp lực dạy cho Tanjiro một bài học nhưng chúng nhanh chóng bị đánh bay bơi thủy thức của Tanjiro. Đúng lúc này cậu nhớ tới lời của sư phụ rằng trên thế gian tồn tại một chúa quỷ có khả năng biến con người thành quỷ và đó là con quỷ hàng. Nghìn năm tuổi tên là Muzan và chắc chắn rằng hắn biết cách để biến em gái cậu trở lại thành người nên cậu bắt buộc phải tìm ra hắn. Tanjiro liên tục sử dụng thủy thức để chém bọn quỷ nhưng không cách nào tiếp cận được cổ chúng. Cay hơn là cứ chém một nhát thì chúng lại chui xuống mặt đất và vết thương lại nhanh chóng lành lại. Đã thế cậu còn liên tục phải để mắt đến anh thanh niên và cô gái trẻ kia khiến cậu không thể dùng 100% công lực được. Đã thế bọn quỷ còn thách thức Tanjiro rằng thịt những cô gái trẻ đẹp giúp chúng tăng được không ít sức mạnh. Nghe đến đây cậu thanh niên kia biết bạn gái mình lành ít giữ nhiều nên rất bàng hoàng. Nhân lúc mọi người không chú ý có một con quỷ lao đến từ phía sau lưng Tanjiro nhưng đã ăn ngay một đạp của Nezuko. May mà có Nezuko tỉnh dậy kịp thời. Cậu đã giao cho Nezuko nhiệm vụ bảo vệ hai người dân lành kia còn bản thân mình thì nhảy vào cái bóng dẫn đến thế giới của tam quỷ. Kia để tiêu diệt chúng nhưng vẫn còn một con tiếc miếng mồi ngon trẻ đẹp nên nhất quyết ở lại chiến đấu với Nezuko để cướp lấy cô gái. Ở dưới lòng đất Tanjiro bị lũ quỷ bày trận pháp nhằm đánh lạc hướng chú ý của cậu như mấy bọn quỷ tép diêu này sao có thể dễ dàng đánh bại được Tanjiro. Nhờ khả năng đánh hơi đỉnh cao Tanjiro dễ dàng xác định được vị trí của hai thằng quỷ và với thủy thức Tanjiro, tạo thành một lốc xoáy nước cuốn ngược hai con quỷ vào trong chém liên tiếp khiến hai con quỷ kia thành nhiều mảnh. Trên mặt đất lúc này Nezuko cũng đang bị nhỏ quỷ cho ăn hành thì may mắn đúng lúc ông anh trai lao đến cho vài đường cơ bản khiến con quỷ hóa dương quá chỉ khác là dương quá, mất một tay còn nó mất cả hai cánh tay. Tanjiro muốn để lại con quỷ để moi thông tin về Muran nhưng cậu không ngờ rằng vừa nhắc đến cái tên này hắn đã sợ xanh mặt và mồm cứ nói lên thiên làm nhảm. Cái quần lành gì đó rồi bỗng dưng quỷ mọc lại hai quả tay mới trông gân guốc đấy nhưng lần này Tanjiro tặng nó một nhát chí mạng giúp nó đi gặp lại anh em của nó. Vậy là đến hiện tại mọi thứ cậu biết về chú quỷ chỉ dừng lại ở cái tên Muran. Quay qua bên này thấy anh chàng thanh niên Karumi đang rất đau khổ sau khi mất đi người mình yêu Tanjiro bèn đi đến ăn ủi. Anh ta cũng như kể về sự mất gia đình to lớn của mình khiến anh chàng thấy rằng mình mất bạn gái quả là méo thấm vào đâu, chứng kiến thêm tội ác của quỷ. Tanjiro lại thêm quyết tâm tiêu diệt chúng đặc biệt là Muran kẻ thao túng tất cả. Chưa kịp hồi mana thì Tanjiro lại bị con quạ mang đến mệnh lệnh mới từ phía quân đoàn. Lần này địa điểm là ở thành phố Tokyo lộng lẫy nhưng còn nhiều cạm bẫy. Tanjiro nhà quê lên phố thì hà hốc mồm kinh ngạc kéo em gái chạy dọc con phố tấp nập. Sau đó hai anh em dừng chân trước cửa tiệm mì của anh Chọc nhưng chưa kịp hút mì thì Tanjiro đã ngửi thấy mùi của kẻ sát hại gia đình mình cũng chính là Muran phảng phất trong góc khuất. Không chần chờ mất thì giờ Tanjiro lập tức đuổi theo hướng mùi hương tỏa ra và gặp ngay quỷ chúa Muran đang đứng giữa phố. Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng Tanjiro đứng hình mất mấy giây khi thấy quỷ chúa đang đi chơi phố cùng vợ và con gái. Lúc này vợ Muran quay lại bế con gái còn Tanjiro chưa kịp phản ứng thì Muran đã cào một người đàn ông đang đi ngang qua khiến người đàn ông lập tức mất hết lý trí lao vào sát hại người bạn gái đang đi cạnh mình. Tanjiro lập tức lao vào khống chế người đàn ông kia để bảo vệ cô gái và từ đây cậu cũng bị mất dấu tên Buran, cậu chỉ còn biết cay đắng nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi đám đông hỗn loạn. Khi đang chế ngự tên quỷ này thì mấy ông polis đi tới yêu cầu Tanjiro buông đôi tay ra và tránh xa, để họ xử lý nhưng đang trong thế bí chỉ cần buông tay là sẽ có một anh cảnh sát đi chầu ông bà ngay. Tanjiro càng cố giải thích thì mấy ông cảnh sát càng cố đuổi cậu ra. Đúng lúc này có một hương thơm ngào ngạt như đao ni hương nước hoa mới bay đến đánh bay mấy anh cảnh sát. Ra là một nữ quỷ có tên Tamayo cũng có chung kẻ thù với Tanjiro là Muran đã tạo ra mùi hương em nồng say để giúp cậu, cùng lúc đó ở trong một xó Muran mặt mũi tối sầm vì hắn nhận ra cặp khuyên tai của Tanjiro y hệt như của kẻ đã đánh hắn sở mờ lờ trước đây và hắn triệu hồi hai thằng đàn em quỷ đi tiêu diệt Tanjiro để phòng hậu họa. Tanjiro lúc này quay lại quán mì của anh chọc thì đã bị chửi cho ngu người vì anh ta nghĩ Tanjiro dám chê mì anh ta. Đấu vào trông anh ta có vẻ đau gấu nên Tanjiro buộc phải ăn hai bát mì liên tiếp nếu không ăn mì thì chỉ có ăn đấm. Sau khi rời khỏi quán mì, thuộc hạ của Tameo là Iushiro đến đón hai anh em họ đến gặp bà ta. Vì là một người trung thực đến phát bực mà Iushiro ngay lần đầu nhìn thấy em gái Nezuko đã chê con bé nhìn không dễ thương, cũng chẳng được bình thường. Quá đỗi tức giận vì trong mắt Tanjiro thì em gái là cô bé dễ thương nhất vịnh Bắc Bộ nhưng thanh niên Iushiro méo quan tâm lắm tới ông anh đang lải nhải kia mà quay đít bỏ đi. Ba người dừng chân trước một bức tường ảo ảnh. Khi đi xuyên qua bức tường ngay lập tức đập vào mắt Tanjiro là một căn biệt thự phải gọi là vô cùng quý tộc xa hoa. Bước vào trong nhà cậu đã gặp được Tameo đang chữa trị cho bạn gái của anh thanh niên bị hóa quỷ trên phố ban nãy và khi nói chuyện Tanjiro biết được rằng Tameo đã tự rèn luyện cho bản thân và cho cả Yuziro không còn chứng thèm thịt của quỷ. Tuy nhiên để duy trì sức mạnh họ vẫn uống chút máu tươi hàng ngày. Hơn thế nữa Tamayo cũng giống với Muran đều có khả năng biến người thành quỷ và chính Yujiro là sản phẩm đầu tay và duy nhất của bà vì chỉ có biến Yujiro thành quỷ thì mới cứu được cậu ta một mạng. Trước tình cảnh của Nezuko, bà Tamayo cho rằng sẽ có cách giúp cô bé trở lại thành người và bà cần Tanjiro thu thập huyết quỷ của những con quỷ ngoài kia để bà có thể nghiên cứu ra thuốc càng sớm càng tốt. Tanjiro không cần suy nghĩ bèn đồng ý với quả kèo thơm này. Bỗng nhiên lúc này có một quả bóng cầu vòng bay xuyên tường vào phá nát căn phòng họ đang ngồi. Ra là do con quỷ tóc Highlight do Muran phái đến tấn công họ. Căn nhà dù được che giấu kỹ lưỡng nhưng thằng cha tóc lá chuối đi cùng có con mắt quỷ ở tay nên dễ dàng phát hiện ra nơi này. Con mụ tóc highlight thì ném ra những quả bóng có sức công phá mạnh như cô gái cử tạ còn tên tóc xanh thì dùng quỷ thuật điều khiển hướng di chuyển của quả bóng. Tanjiro nhận thấy hơi toang bèn bảo Nezuko đưa cô gái đang bị thương rời đến nơi an toàn. Ngay lúc này một quả bóng lao tới ăn trọn phát kiếm của Tanjiro nhưng thật bất ngờ quả bóng lại méo bị xì hơi mà nó còn tự động trôi ra khỏi lưỡi kiếm của cậu rồi tiếp tục bay lung tung trong phòng. Sau đó con quỷ nữ kia bắt đầu màn thoát y khoe bờ vai cơ bắp và tự giới thiệu một cách điệu nghệ rằng chúng là hai trong top thập nhị quỷ nguyệt cũng chính là 12 con quỷ mạnh nhất làm việc dưới trướng Muran. Rồi từ hai tay nữ quỷ mọc thêm bốn cánh tay nữa làm cho Tanjiro lắc mắt ngơ ngác vì ngỡ ngàng. Mọc tay xong sức tấn công của cô ta tăng lên gấp 3 lần lúc đầu vì khi này cô ta có thể ném cùng lúc 6 quả bóng về phía họ thay vì hai quả như ban đầu. Tanjiro liên tục né đòn vô cùng nhưng cứ tiếp tục thì sẽ rất cực. Bên cạnh gió Tameo và Iushiro đã bị dính đòn nhưng vì mang sức mạnh tự hồi phục của quỷ nên cũng méo ảnh hưởng nhiều lắm. Bị bóng đập vào đầu khiến thằng Iushiro sáng mắt ra hay sao mà phát hiện rằng thằng quỷ tóc xanh có con mắt ở tay đang điều khiển hướng đi của những trái bóng. Iushiro ốp ngay một lá bùa giúp sáng mắt lên trán Tanjiro giúp cậu cũng thấy được hướng đi của bóng khiến cậu né bóng một cách chuẩn chỉnh. Đồng thời Iushiro nói Tanjiro hãy tiếp cận và xử đẹp thằng tóc xanh kia còn con quỷ tóc highlight thì để anh ta cùng Nezuko húp. Tanjiro đã dùng sự tinh tường của mắt để nhìn ra đường chỉ và dùng cách đưa kiếm. Như trước đây luyện tập theo đường chỉ đánh thẳng vào chỗ hiểm của thằng tóc xanh này, quả không hổ là thập nhị quỷ. Hắn rất nhanh phản xạ lại tạo ra một đường mũi tên kéo Tanjiro ra xa và liên tục cho cậu hít đất khiến Tanjiro phải sử dụng tuyệt chiêu thủy thức để thoát khỏi sự điều khiển của hắn ta. Bên này Nezuko và Yushiro vẫn đang chơi trò né bóng với ả nữ quỷ. Chơi mệt rồi thì Yushiro sử dụng phép tàng hình tiếp cận và đấm không trượt phát nào vào mặt ả. Còn tên quỷ tóc xanh vẫn tiếp tục tạo ra thật nhiều mũi tên lao về phía Tanjiro và mỗi lần đối đầu trực tiếp chạm kiếm vào mũi tên thì cậu ngay lập tức bị bay theo hướng của chúng nên cậu đã tạo ra một vòng xoáy nước bằng thủy thức để cuốn hết mũi tên vào trong xoáy nước. Nhân cơ hội này cậu đã dùng ngay đám mũi tên trong xoáy nước lao đến kết liễu tên quỷ tóc xanh khiến hắn tan thành cho bụi thế nhưng vì ôm ấp sự cố chấp, hắn vẫn cố dùng chút sức lực điều khiển mũi tên kéo thẳng Tanjiro lên trời rồi lại hạ xuống khiến cậu tiền đình vô cùng. Tanjiro lúc này cố gắng sử dụng thủy thức che chắn cho cơ thể ít bị tổn thương nhất nhưng nhờ có các cụ gánh còng lưng nên cuối cùng thằng quỷ kia cũng tan biến và những mũi tên cũng biến mất theo. Trong khi đó Nezuko và Iushiro vẫn đang vật lộn với quỷ nữ bên này. Sau một vài lần ăn đấm thì cuối cùng à ta cũng nhìn thấu được thuật tàng hình của Iushiro và lập tức ném. Một quả bóng định knock out anh ta thì Nezuko lao ra cản phá ngay lập tức cứu được Iushiro không bị vỡ mặt. Cô còn quay sang xoa đầu Iushiro khiến anh ta quê vãi liều dãy đành đạch lên. Sau đó là những cú sút cực căng như quang hải của Nezuko để chống lại sự tấn công của những quả bóng. Điều này khiến cho Tamayo và Yujiro ngỡ ngàng ngơ ngác vì thấy cô bé méo cần ăn thịt hay uống máu mà đã mạnh như hết quỷ. Tuy nhiên vì quá ngang tài ngang sức nên mãi không đánh bại được con nhỏ tay sai của Muran này. Lúc này Tamayo mới bước lên trước mặt ả và không ngừng mắng chửi chủ nhân của ả khiến ả vô cùng tức tối mà. Không để ý đến hương thôi miên của Tamayo đang tỏa ra khiến ả rơi vào vô thức mà gọi tên thật của Muran. Lúc này ả như bị trúng tà rồi lập tức banh xác. Tamayo giải thích rằng Muran Méo cho phép bất kỳ tên thuộc hạ nào được láo nháo nên hắn đã yểm một lời nguyền tà ác là cấm thuật không cho những kẻ làm việc cho hắn được phép gọi tên hắn, nếu không sẽ gánh chịu kết cục như con quỷ tóc hai lai này. Tamayo quả là trùng cuối không làm chúng ta thất vọng. Sau khi giải quyết xong hai con quỷ này, Tamayo đã phát hiện chúng đã bịt bọn họ. Thực chất chúng méo phải thập nhị thập tam quỷ gì cả bởi tất cả thập nhị quỷ nguyệt đều sẽ có chữ ở trên mắt nhưng hai tên này lại hoàn toàn không có. Chắc định mượn danh khe dọa bọn họ sợ nhưng đáng tiếc lại bị cho ăn hành. Kết thúc trận chiến cũng là lúc mặt trời mọc, ba người Tamayo, Yujiro cùng Nezuko đã nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm tránh nắng. Tanjiro vô cùng mừng rỡ khi thấy em gái mình vẫn bình an vô sự. Nezuko lúc này lao đến ôm chầm lấy anh trai không những thế còn chạy lại ôm lấy Tamayo và đầu. Thằng nhóc Yujiro vì lúc này trong suy nghĩ cô bé tưởng nhầm hai người họ là mẹ và em trai nhỏ của mình. Điều này khiến Tamayo vô cùng xúc động trước tình cảm chân thành này của cô bé nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tamayo và Iushiro đành phải chia tay hai anh em vì hiện tại Muran đã phát hiện sự tồn tại của họ và cách duy nhất để trốn tránh tai mắt Muran là họ phải chuyển đến một vùng đất mới. Tạm biệt hai người họ chưa được 30 giây thì con quạ lắm mồm kia lại đến bắt cậu đi làm nhiệm vụ. Bất chợt tiếng khóc của thằng bé ngáo ngơ tóc vàng trong cuộc thi do quân đoàn tổ chức đã thu hút sự chú ý của cậu. Con chim sâu của thằng bé cũng nhận ra và bay đến nhờ Tanjiro khuyên bảo thằng nhóc tỏ tình thất bại mà không chịu buông tha con gái nhà lành này. Tanjiro đã tới nhấc thằng nhóc ra một góc để nó không làm phiền cô gái không thì bố cô gái sẽ cho nó ra bã mắt. Dù bất phục nhưng để tránh ô nhục thêm thì thằng bé đành chịu đựng sự tan nát cõi lòng này. Cậu ta trách Tanjiro rằng đã quá bao đồng. Cậu ta chỉ muốn lấy vợ trước khi ngỏm của tỏi vì sức chiến đấu của cậu ta tệ vô cùng mà máu hiểu sao vẫn sống sót được qua cuộc thi. Quên không giới thiệu với các bạn thằng tóc vàng tên Zenitsu. Vì là một tên nhút nhát vãi linh hồn con trồn nên khi trông thấy con quạ đang bay trên đầu thông báo nhiệm vụ tiếp theo thì Zenitsu đã sợ tột lùn. Dù không ưa nhưng Tanjiro vẫn đồng ý cho thêm thằng đệ Zenitsu đi làm nhiệm vụ cùng mình và hai người đã dừng lại trước một ngôi nhà nơi được thông báo đã có quỷ xuất hiện. Đồng thời bọn họ còn gặp được hai đứa trẻ đang đứng gần đó trông rất sợ hãi nên Tanjiro bèn tới hỏi chuyện thì biết được rằng anh cả của hai. Đứa nhóc đã bị con quỷ thần ác bắt đi và chúng đã đuổi theo con quỷ đến ngôi nhà này dù biết chẳng làm được gì nó may mà nó không bắt mất. Tanjiro đã an ủi hai đứa trẻ và hứa sẽ giải cứu được anh trai chúng với thính lực mạnh mẽ. Zenisu đã nghe rất rõ tiếng trống phát ra từ ngôi nhà và Tanjiro quyết định vào bên trong xem xét tình hình. Con nhóc Zenisu nghe vậy thì sợ tím mặt cố ngăn cản Tanjiro nhưng cậu chỉ để lại chiếc sọt có Nezuko bên. Ngoài để bảo vệ lũ trẻ khi trời tối rồi đi vào trong mà méo quan tâm đến Zenisu đang sợ hãi theo sau. Zenisu với cái gan thỏ đế mong rằng sẽ được ông anh Tanjiro bảo vệ vì cậu ta không muốn bỏ mạng khi vẫn còn trinh. Nhưng khi nghe tin Tanjiro vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến trước đó thì Zenisu đã ngã lăn ra dãy rụa đòi đi về. Tuy nhiên lúc này hai đứa trẻ kia cũng theo chân họ vào trong ngôi nhà từ lúc nào vì chúng thấy vào đây chắc còn an toàn hơn ở ngoài kia. Do chân tay không may mà Genisu đã đẩy Tanjiro và cô bé Teruko vào một căn phòng kỳ lạ. Trong căn phòng ảo ảnh liên tục hiện lên làm họ bị lạc mất Nejisu cùng với cậu nhóc anh trai cô bé. Tanjiro nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ảo ảnh trong căn phòng có liên quan tới tiếng trống và tiếng trống mỗi lúc một gần cho đến khi quay người lại thì một con quỷ trống to lớn quanh người toàn trống là trông đã đứng sau lưng hai người. Ở bên ngoài Zenitsu đang vô cùng hoảng loạn vì không biết ông anh Tanjiro đang ở đâu. Rồi ai sẽ bảo vệ cậu ta? Zenitsu sợ hãi nắm lấy tay cậu bé sói chi mong nhận được lời an ủi nhưng cậu bé đã mắng thẳng mặt Zenitsu là thằng nhát chết khiến cậu tức phụt máu mồm. Để đỡ quê Zenitsu đã túng cổ sói chi quay trở lại cửa ra vào để thoát khỏi ngôi nhà quỷ dị này nhưng bất ngờ chưa thằng nhóc. Họ tiếp tục tìm đường ra và khi mở một cánh cửa tiếp theo thì Zenitsu bị dọa sợ vãi linh hồn khi thấy một thanh niên mặt lợn ở đằng sau cánh cửa. Bên này Tanjiro mỗi lần lao về phía con quỷ thì nó lại đánh một tiếng trống làm thay đổi hướng của căn phòng. Đang cay cú thì Tanjiro Tanjiro cũng gặp thanh niên mặt lợn ở đây và hắn cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ giống cậu và lúc này con quỷ lại đánh thêm một tiếng trống khiến căn phòng lộn ngược. Không biết là vô tình hay cố ý mà thanh niên mặt lợn lại đạp lên người cô bé Teruko khiến cô bé sấp mặt. Lập tức Tanjiro phi đến đẩy tên lợn ra khiến tên này điên lên tưởng cậu gợi đòn liền lao đến dạy cho Tanjiro bài học mà quên mất con quỷ vẫn đang ở đó. Rồi con quỷ gõ thêm một nhịp trống lúc này những móng vuốt vô hình được tạo ra theo tiếng trống. Dù đã né được đòn tấn công nhưng Tanjiro và Teruko lại bị đẩy sang một căn phòng khác. Kéo cánh cửa ra cậu đã gặp một cậu bé khác đang ngồi gõ trống. Còn phía bên Zenitsu vẫn đang tập trung tìm đường ra thế nhưng Zenitsu càng tìm càng thấy sợ hãi cũng làm cho cậu bé sói chi bất lực cạn mỉ lời. Vừa hay từ đâu một con quỷ xấu vãi lửa bò ra khiến Zenitsu sợ đái ra quần vắt chân lên cổ kéo sói chi chạy thoát nhưng con quỷ vẫn đuổi tới sát đít tới cuối đường thấy con quỷ vẫn méo tha cho mình thì Zenitsu sợ quá xỉu con mẹ nó luôn bằng một phép nhiệm màu nào đó. Jenisu đang ngất xỉu bỗng đứng dậy mang một thần thái khác bọt hẳn và ngay lập tức kết liễu con quỷ kia bằng một nhát chém của hơi thở của sấm sét và đây cũng là chiêu thức duy nhất cũng như đơn giản nhất mà cậu luyện được trong tất cả 6 chiêu thức của lôi thức nhưng sau khi tỉnh lại cậu lại trở lại dáng vẻ nhút nhát ban đầu và không hề nhớ về việc đã xảy ra ban nãy. Trong một căn phòng khác, thanh niên mặt lợn có tên là Inosu đang đối mặt với một con quỷ béo mật địp nhưng hắn cũng là một người có năng lực nên đã xử lý nhanh gọn con mập này. Còn con quỷ chống ban nãy vốn là con quỷ thứ sáu trong thập nhị nguyệt của chúa quỷ nhưng do hắn không thế trở nên mạnh hơn nên đã bị loại trừ khỏi nhóm. Cậu bé đánh trống mà Tanjiro tìm thấy lại chính là anh trai của Teruko tên là Kỷ Yoshi và cậu bé đã chôn được một cái trống của con quỷ. Trống để dựa vào tiếng trống giúp cậu dịch chuyển được qua các phòng khác nhau liên tục trốn tránh sự truy đuổi của con quỷ. Đến đây Tanjiro dường như cảm nhận được khí tức của con quỷ đang tiến ngày một gần hơn đến chỗ họ nên cậu đã yêu cầu hai anh em Kỳ Ioshi và Teruko đánh trống để dịch chuyển sang căn phòng khác còn cậu sẽ tiếp tục chiến đấu với con quỷ trống để ánh lạc hướng nó. Sau khi trao đổi qua lại một vài chiêu thức Tanjiro đã nhận thức được tác dụng của từng chiếc trống trên cơ thể con quỷ kia. Tuy nhiên cậu vẫn còn vết thương sau trận chiến cũ để lại nên rất khó khăn trong việc di chuyển rất nhiều. Zenitsu bên này sau một hồi tìm đường ra mà mãi méo thấy đã thế còn cứ quay đi quay lại một chỗ. Rồi hai người Zenitsu và Soichi đi vào một căn phòng tối hơn tương lai chị dậu và căn phòng bắt đầu xoay chuyển rồi nó dừng lại ở một góc. Không thể vuông hương khiến cho Zenitsu và Soái Chi cứ thế rơi mãi rơi mãi rơi qua bao nhiêu là cửa cuối cùng rơi luôn ra bên ngoài ngôi nhà. Trong khi đó Tanjiro bên này bị quỷ trống chưa đãi món cháo ít thịt nhiều hành làm cho cậu bị dã tới tấp bởi nhưng nhát chém vô hình cũng méo có tình luôn. Rồi không biết tại sao con quỷ như lên cơn ngáo điên cuồng vỗ trống làm căn phòng quay vòng vòng làm Tanjiro suýt chờ nhưng may sao nó đã dừng lại kịp thời. Lúc này bằng một siêu năng lực nào đó Tanjiro đã đánh hơi đỉnh hơn cả Bách Dế Đức nên cậu ấy đã ngửi thấy. Được đòn tấn công tàng hình của quỷ trống giúp cậu né đòn một cách vô cùng mượt và chơi thế đủ rồi. Lúc này Tanjiro triệu hồi thủy thức đưa cậu bay trong giữa xoáy nước để không tiếp xúc với mặt sàn thì sẽ không bị mất phương hướng khi căn phòng xoay chuyển và vẫn là một nhát chí mạng đầu tên quỷ trông nói tạm biệt với cổ. Trước khi đó Tanjiro còn buông lời khen ngợi chú mày khá đấy nhưng vẫn méo bằng anh được. Trước kia quỷ trống chỉ toàn là lời chê bai bài xích nhưng lần này được Tanjiro khen đều thôi thì có méo mó hơn không nên nó đã rơi những giọt Nước mắt đa tạ rồi thanh thản đi đầu thai mong kiếp sau lại được làm quỷ tài giỏi chữ ác thế trượt mất slot làm người là điều đương nhiên. Sau đó Tanjiro nhanh chóng đi tìm anh em nhà kỷ Yoshi đưa hai anh em trở ra ngoài. Phía ngoài ngôi nhà Zenitsu và Soái Chi đang ngồi canh bên ngoài thì gã mặt nạ lợn Inosuke đạp cửa phi ra khiến Zenitsu giật mình thon thót. Anh thanh niên Inosuke này cũng rất nhạy bén khi đã phát hiện ra hương quỷ trên người Nezuko trong cái sọt gần đó. Hắn nghĩ rằng bên trong là con ác quỷ ẩn náu nên lao tới định bồi cho nhát thì thanh niên nhát chết Zenitsu lao tới ngăn cản vì anh ta. Biết rõ cái hộp này quan trọng với Tanjiro như thế nào nên thay vì bị Tanjiro xử thì cản thằng mặt lợn này câu giờ đợi Tanjiro về vẫn hơn. Tên mặt lợn hung hăng chĩa thẳng kiếm về phía Zenitsu bảo cậu né ra không tao chém luôn vì cái tội bao che cho quỷ giữ trong cái hộp này nhưng dù Zenitsu đã giải thích rằng với thính lực mạnh mẽ có khả năng nghe thấu được suy nghĩ vạn vật nên ngay từ đầu cậu đã biết Tanjiro luôn mang theo con quỷ này và cậu tin rằng Tanjiro có lý do thuyết phục để giải thích cho chuyện này. Tuy nhiên, Mặt lợn ưa bạo lực nên méo muốn nghe mấy cái phải sử dụng não để hiểu cho lắm nên cậu ta mặc kệ Zenitsu ôm chặt bảo vệ cái hộp mà vẫn dĩ Zenitsu méo trượt phát nào. Vừa hay Tanjiro bước ra thấy ngay cảnh này khiến cậu vô cùng bất ngờ khi thấy thằng cu này sống đẹp phết nhờ. Thấy mặt lợn định dùng song đa bão táp xử lý Zenitsu thì Tanjiro với cú đấm mạnh như trời giáng làm anh lợn lòi vẹo luôn đốt sống lưng và mất vài mảnh xương sườn. ấy thế nhưng anh lợn lòi là một thằng cha vô cùng hiếu chiến nên hắn rất phấn khởi khi gặp được một đối thủ ngang tầm như Tanjiro. Hắn liền lao lên solo kin với cậu càng đánh càng hăng. Nhìn lợn lúc này nhìn không khác gì một con lợn rừng hung tợn thật sự, đã thế lại còn vô cùng dẻo dai như diễn viên múa hổ thê Nga. Tanjiro đã cố khuyên nhủ lợn đừng đánh nữa tao mệt rồi nhưng với một con người như mặt lợn thì có nói cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Quá cay quá bất lực nên Tanjiro sử dụng ngay thiết đầu công giã cho con này tỉnh đòn luôn. Cú chạm khiến anh lợn lảo đảo như đang luyện túy quyền và chiếc mặt nạ lợn thì rơi cái bục phát khiến ai nấy đều. Kinh ngạc kể cả tôi vì đằng sau mặt nạ là một anh chàng đẹp trai cộng với body 6 muối cộng 2 thì phải gọi là rức cái lách. Sau khi giới thiệu tên chính thức với mọi người thì ngay lập tức Inosuke đã bất tỉnh nhân sự khiến các con vợ vô cùng lo lắng do dư chấn từ cú thiết đầu công còn ông thần Tanjiro thì đầu méo biết làm từ gì mà không si nhê luôn. Sau khi chào tạm biệt ba anh em kỷ Yoshi thì Tanjiro cùng em gái và Zenitsu tiếp tục cuộc hành trình thế nhưng ông Inosuke kia cứ bám theo Tanjiro múa múa các kiểu trông không khác gì con đời ươi mặt lợn đòi solo lại với Tanjiro. Bởi vậy người ta mới có câu đã đẹp trai xin hãy bình thường, đi theo chỉ dẫn của con quạ. Ba người họ dừng chân tại một ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia tộc trước đây đã được mang ơn của kiếm sĩ diệt quỷ cho nên gia tộc luôn mở cửa sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ kiếm sĩ nào của quân đoàn. Vậy là họ có chỗ để nghỉ ngơi hồi mana chứ bắt chiến đấu mãi thì lấy sức méo đâu ra. Nhóm ba người lúc này sau khi được ăn ngập mồm còn được bác sĩ chữa trị vết thương. Không những thế bà chủ nhà còn nhiệt tình chuẩn bị ngay một căn phòng chân ấm đệm êm cho ba tên áo này. Trước khi ngủ, Inosuke còn tâm sự với hai thằng còn lại rằng hắn vốn là trẻ em mồ côi được lợn rừng cứu mạng nuôi dưỡng và sau này thì gặp được ông lão tốt bụng đem về dạy dỗ và dạy nói. Một ngày nọ hắn bắt được một tên đang trên đường đi tham dự cuộc thi của quân đoàn thế là hắn quyết định cũng tham gia vì hắn là người yêu công lý. Ý tôi là công lý chứ không phải nghệ sĩ hài nên hắn cũng muốn trở thành kiếm sĩ thực thụ tiêu diệt lũ quỷ ác đang hoành hành. Lúc này Zenitsu cũng không ngần ngại mà hỏi lại Tanjiro về cái hộp cậu luôn mang theo bên mình. Bỗng cái hộp từ từ mở ra khiến thằng nhóc này sợ mất mật nhưng sau khi Nezuko bước ra thì Zenitsu thay đổi 360 độ từ sợ hãi chuyển qua ghen tị. Rồi trước móc Tanjiro sao có thể giấu giếm một em gái xinh xắn đáng yêu như này được lại còn đòi rút kiếm ra xiên Tanjiro cho bỏ tức nhưng sau khi nghe Tanjiro nói đây là em gái tao, đó nhóc thì Zenitsu liền bật chế độ thả thính với Nezuko đồng thời nịnh nọt anh vợ Tanjiro không ngớt khiến ông anh đau đầu nghĩ cách tách thằng ngáo đứa này ra khỏi em gái mình. Đã thế còn thằng mặt lợn vẫn không từ bỏ ý định đòi solo lại với cậu Ba người cứ đuổi nhau chạy vòng vòng thì con quạ bay tới truyền lệnh mới. Khi ba người chào tạm biệt bà chủ nhà, vốn có ý định đánh lừa cầu may cho cả bọn nhưng bà chủ lại bị thằng Inosuke não uống nước tưởng bà định thiêu cả bọn định lao lên khẻ bà già giàu có thì Tanjiro đã kịp thời cản nó lại. Tưởng có thằng Zenitsu họ nhà báo giờ có thêm con báo Inosuke nữa rồi cuộc hành trình sẽ đi tới đâu chúng ta hãy nghe tiếp nhé. Chuyển cảnh. Sau khi ba thằng chạy marathon đường dài tới địa điểm được quạ chỉ dẫn thì họ đã đến nơi và biết được địa điểm lần này là trên một ngọn núi hoang vu. Không ngoài dự đoán thằng báo nhát Zenitsu lại sợ tụt bùn ngồi run như đỉa phải vôi, lúc này Tanjiro cũng đã phát giác ra quỷ khí từ phía ngọn núi. Cậu và Inosuke chạy lên phía trước thì gặp một anh kiếm sĩ bị đánh sấp mặt luôn đang định hỏi anh có ổn không thì ngỡ ngàng nhìn anh bị một thế lực nào đó kéo ngược trở lại ngọn núi. Hai người lập tức chạy thẳng vào trong ngọn núi mặc kệ thằng em Zenitsu vẫn đang ngồi như cuốn con ở ngoài và họ quan sát thấy xung quanh rất nhiều tơ nhện nhỏ, đồng thời tìm thấy một anh kiếm sĩ đang trốn sau gốc cây gần đó. Sau khi biết Tanjiro và Inosuke là kiếm sĩ mới của quân đoàn thì anh ta lập tức lắc đầu ngao ngán nói rằng phải đạt cấp cao nhất là đại trụ thì mới có khả năng tiêu diệt được bọn quỷ ở núi này. Bên cạnh đó thanh niên Murata này cho hay một nhóm kiếm sĩ bao gồm cả anh ta cũng được cử tới đây nhưng kỳ lạ thay khi vào sâu ngọn núi thì nhóm người đi cùng anh ta như ăn phải bả mà lao vào đánh chém lẫn nhau. Bên phía quân đoàn dường như cũng nhận được sự nguy hiểm của con quỷ lần này nên thủ lĩnh đã cử hai đại Chú xuất sắc là anh chàng lạnh lùng Giru và cô gái tóc thắt nơ bướm Jinobu đến trợ giúp nhóm kiếm sĩ. Phía ngoài ngọn núi, sau một hồi cãi cọ với con chim sâu của mình, Zenitsu đã nhớ ra Nezuko yêu quý đã cùng với Tanjiro lao vào trốn hiểm nguy nên máu anh hùng nổi lên giúp cậu lao như bay vào núi tìm tung tích Nezuko. Còn Tanjiro lúc này đang chạm trán với những kiếm sĩ diệt quỷ trong nhóm của Muratan. Họ lao lên chém về phía nhóm Tanjiro một cách vô hồn. Nhìn không khác gì mấy mẹ zombie trong phim, Tanjiro đã phát hiện họ đều có những sợi tơ nhện bám sau lưng như đang điều khiển họ nên nhanh chóng cầm kiếm cắt đứt những sợi tơ đó lập tức những con nhện trong khu rừng xuất hiện trên lưng những kiếm sĩ và dù có chém đứt hết tơ nhện thì lũ nhện trong rừng còn đó chúng vẫn tiếp tục nhả tơ ra. Vậy nên Tanjiro cho rằng phải tìm được kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả thì mới khôi phục lại được ý thức cho những kiếm sĩ này. Inosu cũng nghe vậy liền sử dụng chiêu thú thức của mình để dò tìm vị trí của con quỷ thao túng tâm lý các kiếm sĩ. Trong khi đó, Muratan đang cố gắng giữ chân các đồng đội của mình còn hai người Tanjiro và Inosu chạy như bay đến chỗ con quỷ kia để kết liễu nó. Bên này kẻ đang thao túng tâm lý các kiếm sĩ thực chất là một ả nữ quỷ nhưng vẻ mặt ả ngay lập tức biến sắc khi thấy thằng con rui của mình bởi nó đến đây theo lệnh ông già nói bà già nói nhanh cái tay lên còn về ăn cơm cho nóng. ả à, ta lúc này nhanh tay điều khiển các kiếm sĩ mình đầy vết thương có cả cũ cả mới lao tới chặn đường Tanjiro và Inosuke Hai người họ nhanh trí ném các kiếm sĩ này trong ngược cành cây làm tơ nhện căng để bà quỷ mẹ éo thẻ điều khiển được nữa. Giận cá chém thớt nên bà ta đã kết liễu luôn hai vị kiếm sĩ trước sự chứng kiến của Tanjiro và Inosuke. Qua cây hai người lại tiếp tục chạy đến phía quỷ mẹ để giải cứu những người còn lại thì đụng độ một anh lực sĩ không đầu trông to cao vờ lờ. Không những thế, lực sĩ này chỉ là một cái xác khô nên còn không có điểm yếu đã thế ra đòn lại còn cực nhanh cực khét. Tanjiro phối hợp nhuần nhuyễn với Inosuke, một người chém tay một người chém chân thế này thì sống thế quái nào được. Inosuke lúc này ném Tanjiro thật mạnh về phía nữ quỷ mẹ. Dường như cô ta lúc này chỉ đang chờ được đầu thai chứ làm quỷ mãi mệt mỏi quá nên Tanjiro đã cho cô ta một nhát thủy thức ngũ hình ra đi không đau đớn là tôi nói phép thôi. Hóa ra cô ta luôn phải sống trong cảnh bạo lực gia đình từ chồng đến con. Kể ra cũng đáng thương nhưng thương thì méo đáng. Trước khi thăng cô ta còn nói nốt câu cuối với Tanjiro rằng chủ quỷ nơi đây là một trong thập nhị nguyệt dưới chứa Muran. Còn Inosuke sau trận đánh nhau với con quái vật không đầu thì thân thể bị tổn hại không hề nhẹ. Thằng báo Zenitsu bên này đang lạc trong rừng thì bị ngay một chú nhện nhỏ cắn vào tay còn gặp ngay một thằng nhện mặt người khiến hắn kinh hồn bạt phía công đít lên chạy thì lại thấy trước mắt và vực thẳm. Ở giữa là một ngôi nhà xung quanh còn treo rất nhiều người và những người này đang dần biến thành nhện. Lúc này có một thằng nhóc đầu người mình nhện từ từ chậm rãi bò xuống trước mặt Genisu nói hello nhưng Genisu mèo muốn kết bạn với nhện nên định bỏ chạy. Thế là nhện mới nói rằng Genisu đã trúng độc nhện trong vài giờ nữa cũng sẽ biến thành nhện nên ở lại đây với đồng bọn làm quen kết bạn nhau đi cho vui. Mẹ biết là đùa hay thật nhưng Genisu lúc này ôm cây khóc lóc hoài niệm về cuộc đời cay đắng của mình từ khi chịu sự huấn luyện cực khổ với sư phụ mặt sẹo để trở thành kiếm sĩ. Không những thế thằng này còn bị xét đánh cho tóc thành Pikachu luôn. Còn bây giờ vẫn chưa mất trinh mà lại sắp chấm dứt cuộc đời làm người để trở thành một con nhện xấu vờ lờ. Bỗng Jenisu thấy tóc mình bắt đầu rụng, không chấp nhận được mình sẽ thành thằng nhện đầu chọc cậu đã ngất xỉu vì quá bẽ bàng. Sau khi ngất đi con người thứ hai với tính cách trái ngược trong người Jenisu lại trỗi dậy, cậu liền lao lên vỗ đầu thằng nhện, thì thấy nó nhổ nước bọt tím trông bẩn quá nên đành lùi lại. Thấy cậu chỉ đứng mãi một thế thằng nhện chế giễu cậu chỉ dùng được có một chiêu thôi à lêu lêu con gà mà nó không ngờ rằng dù chỉ có một chiêu nhưng cậu đã luyện nhất hình của lôi thức đến một cảnh giới cấp cao rồi nên cậu có thể di chuyển với tốc độ như Flash khiến thằng nhện ngứa người mẹ luôn. Bất thình lình genisu xuất hiện từ căn nhà gỗ và lao đến kết liễu thằng nhện kia với một nhát chí mạng nhưng lúc này độc nhện trong người cậu cũng bắt đầu phát tác. Để độc không ăn sâu hơn cậu đành nằm bất động cố gắng điều hòa nhịp thở làm độc phát tác chậm hơn. Ở một nơi khác Tanjiro và Inosuke bắt gặp chị gái của thằng Jui ở bên một con suối. Inosuke liền đuổi theo đòi giết cô ta thì quỷ bố xuất hiện một cách ngầu lòi ngăn thẳng mặt lợn lại. Nhìn kỹ thì ông bố này có bộ mặt nhện trông buồn nôn vãi cả nho ở bìa rừng. Kiru cùng Shinobu cũng đã dẫn quân cứu viện tới nơi để tiêu diệt tên quỷ núi này. Còn Tanjiro và Inosuke lúc này đang phải cùng nhau sắt cánh cố hết sức để đánh con quỷ bố nhưng quỷ bố là dân gym lâu năm nên cơ thể vô cùng cứng rắn, bất chấp đao kiếm. Khi Inosuke dụ quỷ bố tấn công thì Tanjiro chặt ngã một cái cây đè lên người hắn để giữ chân hắn rồi cậu dùng thủy thức thập hình nhưng chưa kịp. Chạm vào người hắn thì hắn đã nhấc gốc cây lên đập Tanjiro bay xa trăm cây số mà bay thế nào lại bay ngay tới chỗ Jui đang hành hạ bà chị gái. Tanjiro không thể chịu được nên đã tiến đến hỏi hắn tại sao lại đối xử như thế với người thân thì hắn nói méo phải chuyện của mày không chạy đi tao cho mày thấy chỗ nhé. Tanjiro nói bố mày thách khiến con quỷ Rui lúc này thực sự nóng máu. Còn bên này Inosu cứ vẫn đang đau đầu méo biết xử lý con quỷ bố to như voi này thế nào thì cậu nghĩ cứ lao lên. Chém bừa biết đâu chém trúng điểm yếu thế là Inosu cứ dùng song đao lên lên chém liên tục vào người quỷ bố. Khiến nó cực kỳ phẫn nộ còn nở ra to hơn lúc nãy. Lúc này tốc độ di chuyển và sức mạnh của hắn đều tăng vượt bậc. Kể cả khả năng đỡ đòn cũng khiến cho song đao của Inosuke gãy làm đôi. Khi quỷ bố túng được Inosuke định bóp nát đầu lợn xem bên trong có não không thì Giru xuất hiện cứu cậu một mạng. Và với một đòn duy nhất bằng thủy thức tứ hình Giru đã tiễn nó đi đầu thai sớm một bước. Còn Tanjiro bên này đang né đòn liên tục được tạo ra từ những sợi tơ nhện sắc bén của Rui. Ngay lúc này một sợi tơ cũng đủ làm gãy kiếm của Tanjiro. Còn Inosuke bên này thấy Giru mạnh hơn cả Tanjiro nên ngay lập tức đòi đấu với anh ta. Thằng này bị bóp cho suýt hỏng não rồi các bạn ạ. À. Không hiền từ như Tanjiro, Giru trói thẳng lợn con này lên cây cho nó bớt phiền còn mình thì quay đít bỏ đi. Shinobu thì đã tìm được đến chỗ của Zenitsu trước khi cậu ta bị hóa nhện và tiêm ngay cho cậu ta một liều thuốc giải. Và tất cả những người bị thao túng tâm lý trước đó cũng được giải cứu bởi lực lượng cứu hộ mà phía quân đoàn phái tới. Bên này Tanjiro vẫn đang tìm cách tiếp cận Rui nhưng đều vô ích và ngay khi hắn chuẩn bị knock out Tanjiro thì Nezuko đã lập tức lao ra trước đỡ đòn cho anh trai. Hành động này khiến Du vô cùng ghen tị vì cậu ta cũng muốn được hưởng tình cảm gia đình thiêng liêng đó. Hắn ta bèn muốn tạo một mối liên kết gia đình thực sự như của hai anh em Tanjiro nên yêu cầu cậu giao nộp Nezuko cho hắn để cô bé thành em gái nhện nhọ như khôn như chú quê anh xích hết rồi nên Tanjiro quyết sống mái với thằng thần kinh này. Du liền vẽ mái tóc lên để lộ con mắt có chữ quần què gì đó nói chung là chứng tỏ bản thân là hạ huyền ngũ trong thập nhị nguyệt quỷ. Ngay sau đó hắn dùng những sợi tơ nhện bắt và treo Nezuko lên muốn thiêu cháy cô bé khi mặt trời lên. Tanjiro liền lao lên dùng thủy thức biến ra một con rồng nước chém đứt những sợi tơ nhện đang giữ chặt Nezuko. Tới khúc này nhện nhọ Jui dùng hẳn tơ nhện có dính huyết quỷ màu đỏ có độ bền ngang dép tổ ong thực sự đã làm khó Tanjiro. Bỗng trong đầu cậu hiện lên điệu múa của cha mình cậu thấy khi còn nhỏ và để sử dụng được điệu múa thì phải cảm nhận được hơi thở của lửa hay còn gọi là hỏa thức. Sau khi vận dụng lý thuyết vào thực tế thì Tanjiro đã biến rồng nước thành rồng lửa trong phút mốt hoặc nhanh hơn. Hỏa thức này đã giúp cậu chém đất được tơ nhện đồng thời cũng đánh thức ngọn lửa của quỷ trong Nezuko và cô bé đã, tạo ra một ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ tấn công Rui cùng với một nhát kiếm lửa của Tanjiro đã chém bay thủ cấp của con quỷ. Lúc này những sợi huyết tơ đang trói Nezuko đã biến mất làm cô bé rơi xuống đất bất tỉnh. Còn Tanjiro vì quá kiệt sức chỉ có thể bỏ lại chỗ em gái nhưng cậu bỗng dưng ngửi được mùi của Rui vẫn còn phảng phất sau lưng cậu. Quả thật tên quỷ xảo quyệt đã nắm được chiêu thức của Tanjiro nên đã nhanh tay tách đầu của mình ra trước để lưỡi kiếm của cậu không chạm được vào cổ hắn. Hắn liền dùng những sợi huyết tơ toàn tiêu diệt cả hai anh em cho bó tức như may thay Ginru kịp lúc đến chém đứt hết những sợi tơ và giải cứu hai anh em. Khi còn chưa nhìn rõ mặt Ginru bằng một sự nhanh và nguy hiểm đầu của tên quỷ đã bị Ginru chém bay. Đến đây mới hiểu được rằng những thành viên trong gia đình của Vui chỉ là thuộc hạ bị hắn ép đóng giả làm người nhà vì hắn là đứa trẻ đáng thương do thiếu thốn tình cảm gia đình. Nghĩ cũng tội mà thôi kệ chứ biết làm sao giờ. Trong lúc này, bà chị gái giả của Joy đang trên đường tàu thoát thì va ngay Murata. Hoảng quá cô ta liền răng ra một cục tơ nhện có khả năng bào mòn cơ thể người vì nó tiết ra một thứ dịch độc hại và nhốt cậu vào bên trong. Nhưng không biết từ khi nào Shinobu đột ngột ủ òa nữ quỷ từ phía sau khiến ả à hết con mợ nó hồn liền. Dù đã cố giải thích mọi thứ là do Jui ra lệnh nhưng Shinobu méo nghe giải thích, muốn cô ta phải chịu đau đớn như cô ta từng gây ra cho người khác. Tuy nhiên là không phục và còn đẩy luôn Shinobu ra xa khiến Shinobu hết kiên nhẫn. Tất nhiên với ả à nhện nhọ này Shinobu giải quyết gọi là dễ hơn ăn kẹo bằng một nhát kiếm độc vì Shinobu là người. Có đôi mắt tím giống với các loài côn trùng và cô cũng là người sử dụng độc một cách thành thạo trong quân đoàn. Quay lại với túi thơ của Jui, cậu vốn là cậu bé rất yếu ớt, khiến cậu gặp khó khăn trong việc chơi với lũ trẻ trâu trong làng. Còn bố mẹ luôn phải theo sát để trông coi cậu. Thế nhưng bỗng một ngày thằng cha Muzan không mời mà tới rồi biến Jui thành quỷ để cậu có thể kéo dài sinh mạng yếu ớt này. Cha mẹ Jui thấy cảnh con mình trở thành quái vắt thì không thể chấp nhận được mà to tiếng quát lớn. Vào mặt Muzan là cái thằng bao đồng khiến Jui nhất thời mất đi lý trí đã nhẫn tâm tàn sát ông bà già. Lúc ngấp ngoái Dui mới nhận ra được sai lầm của bản thân. Những giọt nước mắt ân hận đã rơi, cuối cùng gia đình đình ba người họ đã được gặp lại nhau. Cha mẹ không hề oán trách cậu và họ đã cùng cậu đến thế giới mới ít cay đắng hơn. Lúc này, Hiro nhận ra ngay anh em Tanjiro là người anh ta đã gặp trong khu rừng hơn 2 năm trước nhưng bất chợt vì nghĩ Nezuko là quỷ nên Shinobu đã lao tới định tiễn vong Nezuko luôn thì Hiro đã kịp thời cản nhát kiếm lại cho cô bé. Điều này khiến Shinobu dậy lên một sự thắc mắc không hề nhỏ đối với Giru và mặc cho Tanjiro có giải thích như thế nào. Thì như tôi đã nói con nhỏ Shinobu này éo bao giờ thích nghe giải thích nên cô vẫn một mực muốn tiêu diệt Nezuko. Hết cách Hiru đành bảo Tanjiro cùng Nezuko mau chạy trốn còn anh ta ở lại giữ chân Shinobu. Chạy được một tí thì Tanjiro bị một con bé đệ tử của Shinobu là Kana đạp cho phát ngã miệng luôn. Vì cơ thể còn quá nhiều vết thương nên ăn một đạp nữa của nhỏ Kana làm Tanjiro ngất hẳn luôn. Còn Nezuko lúc này như uống phải thuốc thu nhỏ của xứ sở thần tiên làm cho cô bé nhỏ đi rất nhiều khiến Kana khó lòng chém chúng được. May thay con quạ phía quân đoàn đã kịp thời tới báo tin đưa hai anh em Tanjiro về tổng bộ đã tạm thời cứu được Nezuko một mạng. Vậy là hai đại trụ Giru cùng Shinobu đưa anh em Tanjiro rời đi trước để mấy thằng em ở lại thu dọn chiến trường. Lúc này Zenitsu đã nhận ra Kana là cô gái duy nhất sống sót trở về cùng bọn họ sau cuộc thi tuyển kiếm sĩ. Chuyển cảnh sang một màn đen à lại có ánh sáng rồi. Ở tổng bộ lúc này Tanjiro tỉnh dậy thì tưởng như mình đang mơ khi thấy xung quanh mình chính là toàn bộ đại trụ của quân đoàn. Chú thích thêm đại trụ là những người kiếm sĩ vô cùng tài giỏi và cấp bậc của họ cũng cao nhất quân đoàn cơ mờ vẫn sau thủ lĩnh. Khi định thần lại, Tanjiro mới nhận ra họ đưa cậu về đây để bàn cách xử phạt cậu tội mang theo quỷ đã làm trái với quy tắc làm kiếm sĩ khi thấy quỷ phải. Tiêu diệt ngay không cho quỷ đẻ chứng nhưng Tanjiro không những không giết mà còn luôn mang theo bảo vệ cho nữ quỷ thì tội trạng cũng phải gấp mấy lần. Còn mấy người bọn họ có mặt ở đây để hóng thủy trụ là Giru sẽ ra mặt đảm bảo cho hai anh em họ như thế nào. Bên này một anh thanh niên mắt trắng rụng tóc bạch kim chính là phong chủ Semi đang cầm chiếc hộp gỗ chứa em gái Nezuko bên trong. Nhìn vẻ mặt không được thiện chiến cho lắm nên anh ta đã dùng kiếm đâm mạnh vào bên trong thùng làm Nezuko bị thương khiến Tanjiro điên tiết lao lên dùng thiết đầu công làm anh ta xít gãy cả mũi. Rồi vị thủ lĩnh của quân đoàn xuất hiện với khuôn mặt sẹo nửa mùa, hai bên là hai con bé trông như sinh đôi. Tất cả các đại trụ khi trông thấy ông ta đều quỳ xuống hành lễ cung kính vì không ngoan họ sẽ bị phạt. Lúc này thủ lĩnh tuyên bố Tanjiro được phép mang theo Nezuko khiến ai nấy đều bất ngờ đến không ngờ và thủ lĩnh giao cho nhỏ. Tóc ngắn bên cạnh đọc to và rõ ràng lá thư được gửi bởi cựu đại chủ Sakonji rằng qua quan sát trong suốt thời gian tiếp xúc, Sakonji nhận thấy Nezuko hoàn toàn vô hại chỉ là có chút khác người kèm theo đó là một lời hứa hẹn chắc nịch nếu cô bé hại bất kỳ một người nào thì Sakonji, Kizu và cả Tanjiro sẽ tự mình chịu hình phạt cao nhất của kiếm sĩ là rạch bụng công khai. Tanjiro đã rơi những giọt nước mắt cảm động hoặc cũng có thể vì sợ bị rạch bụng nhưng chắc éo phải đâu. Khi thủ lĩnh cho biết Tanjiro đã từng đối đầu với chú quỷ Muzan thì các đại trụ mắt chữ O mồm chữ O bới đến ngay đại trụ như bọn họ cũng chưa từng được gặp gã Muzan này. Và nhân lúc mọi người còn đang tập trung về Tanjiro thì phong trụ Semi vừa cay cú Tanjiro cũng không tin rằng quỷ lại vô hại nên hắn đã nhảy ra đằng sau. Thủ lĩnh đồng thời rạch tay mình cho máu chảy ra với hy vọng đánh thức sự khát máu trong Nezuko thế nhưng quá quê cho anh bạn tóc bạch kim khi chưa đến 3 giây. Nezuko đã ngoảnh đầu đi chỗ khác ngỏ ý chê anh ta khiến ai cũng kinh ngạc hơn cả lão hạc lúc bán cậu vàng. Thấy điều đó tất cả dường như đều đã có phán quyết và thủ lĩnh đã quyết định chuyện này miễn bản luôn. Còn Sanobu đã tự nguyện xin được trị thương cho Tanjiro và hứa không giết Nezuko nhưng Tanjiro lúc này vẫn đang cay thẳng ớt ơ Senmi. Cậu chỉ muốn sông mái với nó một trận để bỏ cục tức vì nó dám ức hiếp em gái Nezuko. Vừa bước chân vào phủ Shinobu thì Tanjiro đã gặp lại ca náo chỉ đứng cười cười như con giờ chứ không biết mở miệng chào hỏi người lớn. Trong y quán lúc này họ được gặp lại hai người bạn Zenitsu và Inosuke. Thằng nhóc tóc vàng thì không cần nói cũng biết nó khóc lóc ỉ ôi tối ngày, còn thằng lợn thì dường như đã bị đánh cho đần người ra nằm dưỡng thương mà cũng méo bỏ cái mặt nạ xuống cho dễ thở. Shinobu chu đáo còn chuẩn bị cho Nezuko một căn phòng tối và ngay khi ra khỏi hộp gỗ thì cô bé đã lăn quay ra ngủ vì tốn quá nhiều mana rồi. Còn bên này quân đoàn đang có một cuộc họp giữa thủ lĩnh cùng các đại trụ để bàn bạc hướng tiêu diệt quỷ chúa. Trong khi đại đa số đại trụ cho rằng năng lực của các tân kiếm sĩ còn quá non nớt thì riêng hỏa trụ Renoku đã cất lời khen khá hay cho Tanjiro. Sáng hôm sau thằng Watsenisu lạo gào lên mỗi khi cô y tá xinh đẹp đến đưa thuốc vì cậu ta chê thuốc méo gì mà đắng không ngon như coca nên nhất quyết không chịu uống. Bên cạnh đó Murata cũng đang thăm hỏi Tanjiro ở giường bên cạnh nhưng không hiểu kiểu gì vừa nghe thấy giọng đại trụ Shinobu thì thanh niên này xoắn hết cả lên rồi mau chóng rời đi. Hóa ra Shinobu đến để thông báo về lịch tập luyện sau trị liệu cho ba người họ vì thương thế của Tanjiro và Inosuke khá nhẹ nên được tham gia tập luyện trước nhưng sau mỗi buổi tập thì trông hai thằng tàn tạ vãi lều nên khi đến này Zenitsu phải tham gia luyện tập thì cậu rén vô cực. Trong phòng luyện tập chờ đợi họ là ca náo cùng khóa luyện tập tạt nước cống vào mặt nhau để xem phản xạ của thằng nào nhạy bén hơn. Thậm chí ca náo cùng nữ y tá Aoi còn bắt họ chơi trốn tìm để luyện tập thêm phần hấp dẫn. Tưởng thằng Zenitsu sợ xanh mặt rồi thế nhưng méo phải. Nó kéo hai thằng bạn ra ngoài trách móc có gái xinh thế mắc gì ngày nào luyện tập về trông mặt như nhà có tang dọa Zenitsu sợ hết mấy ngày qua và cậu nhìn vô cùng. Hưởng thụ khi tiếp nhận điều trị nhưng đến khi ăn trọn vài cốc nước cống của cá náo thì Jenisu mới hiểu lý do vì sao hai thằng bạn ngày nào mặt cũng như đưa đám. Vì méo thể hít nước cống thêm một tích tắc nào nữa mà Jenisu cùng Inosuke đã đình công từ chối tập luyện. Lúc này họ được nghe phương pháp cá náo đã sử dụng hơi thở điều hòa toàn thân nên mới có thể thắng được họ trong trò tạt nước. Ngay sau đó, Tanjiro cũng thử sức mình với bộ môn hít thở này nhưng được hai nhịp thì ngực cậu đã méo thể chịu nổi. Đồng thời mấy mẹ y tá còn mang đến mấy bình hồ lô và cho Tanjiro biết Shinobu đã từng bắt ca náo phải thổi liên tục vào các bình này để luyện khí thở. Và đến bây giờ ca náo đã đạt đến cảnh giới thổi vỡ cả một bình hồ lô to vờ lờ. Cảm thấy không thể bị con gái sỉ nhục nên Tanjiro đã chăm chỉ luyện tập thể lực nâng cao sức mạnh cơ bắp cho đến khi thổi vỡ được những bình hồ lô. Và cuối cùng, không phụ sự khổ luyện cậu đã thổi vỡ được hết mấy bình hồ lô nhỏ. Thấy thằng bạn khổ luyện như điên làm hai thằng Inosuke và Zenitsu lo sợ cậu ta sẽ cướp hết ánh hào quang trong mắt các cô gái ở đây mất nên hai thằng đã tìm đến Jinobu xin chỉ giáo và biết được rằng thứ mà Tanjiro đang luyện có tên đầy đủ là hơi thở toàn thân tập trung giúp cho việc tăng cường thể chất rất nhiều. Nhưng hai thằng nghe đến phương pháp luyện tập thì lắc đầu như quạt bật thúp năng. Thế là Shinobu đành dùng chiêu khích tướng với Inosuke để đánh thức bệnh sĩ của thằng này và với thằng Zenitsu thì chỉ cần dùng mỹ nhân kế là nó sẽ nghe lời giam giáp. Cho nên hai thằng đã bị dụ dỗ thành công và bắt đầu tập luyện hơi thở toàn thân. Lúc này ở gần đó căn náo đang quan sát ba người họ và cô đang nghĩ lại quá khứ của mình bị cha mẹ bán đi vì gia đình quá đỗi nghèo khó và được chị gái của Shin Obu thấy tu nghiệp nên mua về. Tuy nhiên căn náo có một điểm yếu là cô sẽ méo biết nên làm gì nếu không có mệnh lệnh cụ thể. Chị gái của Shin Obu cũng đã dạy cho cô cách khắc phục nhược điểm đó là tung đồng xu để bản thân có thể tự ra ra quyết định. Ngay lúc này người thợ rèn của phía quân đoàn đã mang kiếm mới đến cho hai thằng báo làm gãy kiếm này. Ông thợ rèn của Tanjiro chỉ muốn riêng cho cậu một phát vì tội khiến ổng phải rèn lại kiếm mới. Còn bên này Inosuke cũng nhận được hai thanh song đao bão táp mới, nhưng nhìn vẫn chưa ưng mắt lắm nên thằng báo này đã cầm đá đập cho kiếm trở nên nham nhở. Cho giống kiếm cũ làm ông thợ rèn tức éo nói nên lời chỉ tiếc là không thể vỗ đầu nó một phát vì bị Tanjiro ngăn cản. Và một thời gian sau Tanjiro đã thắng được cân áo trong tất cả các trò làm hai thằng còn lại ghen tị không ngớt điên cuồng lao vào tập luyện mong muốn sớm thành chính quả. Tại lãnh địa của chúa quỷ lúc này hắn triệu tập tất cả những hạ huyền còn lại. Lần này hắn xuất hiện trong hình dạng một người phụ nữ trung niên và sau thất bại của Duy hắn đã mất niềm tin vào bọn hạ huyền còn lại. Hắn cho rằng tầm này chỉ có thượng huyền mới có thể đánh bại được các đại trụ. Đang thanh tẩy bọn hạ huyền thì hắn nhìn ra hạ nhất là kẻ khá có tiềm năng nên đã để cho hắn một cơ hội phục thủ. Đang giữa đêm thì con quạ bay tới lại mang lệnh mới đến cho nhóm ba người Tanjiro là họ phải đến hỗ trợ cho viêm trụ Renoku. Địa điểm lần này là trên một đoàn tàu ma được mọi người gọi là tàu lạc bến vì nó chạy mãi nhưng không tìm được bến đỗ của đời mình. Át hẳn các bạn FA lâu năm nghe đến đây sẽ tự cảm thấy nhột. Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ thì Tanjiro đã đi chào tạm biệt y tá cùng với Kanao vì họ đã giúp đỡ ba người rất nhiều trong quá trình hồi phục. Lần này nhỏ Kanao sau khi tung đồng Su đã tự quyết định bản thân sẽ chào hỏi Tanjiro tử tế nếu không mang tiếng là xính lao thì khổ. Và nhờ đó mà Tanjiro cũng biết được bí mật phải tung đồng Su của Kanao để đưa ra được quyết định. Thế là Tanjiro đã khuyên nhủ cô hay chọn lắng nghe con tim mình chứ đừng dựa dẫm vào đồng xu nữa và cô sẽ có thể tự quyết định được tương lai bản thân mình. Điều này vô tình đã làm Kanao nhận ra điều mong muốn sâu thẳm trong cô. Quay trở lại ba thằng ngáo lúc này đang tập trung thổi ba cái hồ lô cỡ bự và sau khi thổi vỡ được cả ba bình thị họ đã lập tức chào tạm biệt mấy em y tá dễ thương lập tức lên đường. Khi bọn họ đến bến tàu, vì là lần đầu trông thấy tàu hỏa nên ngáo ngơ một Inosu cứ tưởng nó là yêu quái định lao lên cho một cước. Còn ngáo ngơ hai Tanjiro thì lại nghĩ nó là thần bảo hộ vùng đất này. Thật là hết nói nổi, khi đang tranh luận thì chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Ba thằng may mắn chạy kịp và leo được lên tàu mở đầu cho chuỗi tiêu diệt quỷ hết sức gay cấn và đầy hiểm nguy trước mặt. Họ sẽ phải đối đầu với lũ ác quỷ như thế nào? Tanjiro có tiêu diệt được Muzan lấy thuốc giải cho em gái hay không chúng ta cùng chờ tôi view tập tiếp theo nhé. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho một lượt like và subscribe còn không hay thì cũng một like một subscribe kèm một comment xinh xinh góp ý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Xin chào và à mà thôi.